À, tôi mới thấy gì vậy? Ê, không có làm gì nha Ủa, Trời ơi, hình như là hình như là tôi mới giờ thấy Kairon quấn Siro à không nhầm Siro quấn Kairon cái xong cái bên đây nó vỡ bụp luôn đúng không? Ủa ok bạn ơi thì ngày hôm nay nè, như anh em đang thấy thì vừa rồi chính là một pha vô cùng gọi là gọi là sao ta, vô vô cùng gọi là đáng sợ luôn các bạn biết tại sao không? Bởi vì ngày hôm nay mình đã cùng với Kairon và Siro bọn mình đã cùng nhau tham gia một cái thử thách đó chính là thử thách Minecraft nhưng cực kỳ lắc các bạn ạ à. đấy minecraft cực kỳ lắc nha thì à, khi mà các bạn vào trong cái minecraft này nè thì sẽ có một điều chính là các bạn sẽ đập cây sẽ rất là lâu quýnh động vật cũng sẽ rất là lâu bởi vì nó vâng, sẽ rất là vâng, lắc vâng, người thật gì thật nè em thử đánh anh cái đi ok quýnh cái nè đâu ơi bình thường lại nè cái gì kỳ ủa sao bình thường rồi ơi bình thường rồi nè bình thường rồi đây ủa bay <laughs> nữa rồi lắc lắc lắc lắc mấy bạn lắc <laughs> ok thì <laughs> và nhiệm vụ của bọn mình ngày hôm nay nè như các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi thì bọn mình sẽ cùng nhau trong vòng một tiếng bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm kim cương nha các bạn nha và nếu như người nào mà tìm thấy được kim cương nhiều nhất á thì người đó sẽ là người giành chiến thắng và người giành chiến thắng sẽ được cái gì thì các bạn đọc tiêu đề chắc các bạn cũng biết rồi đúng không đó chính là người giành chiến thắng sẽ được gọi là thưởng đó chính là mua hết tất cả đồ chơi ở trong shop hero mà hai người thua còn lại sẽ phải bỏ tiền ra để trả cho người chiến thắng nha các bạn nha à, Tình in cô té hết nắp form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu xanh trắng đen hồng cực dễ phối đồ chất liệu cotton cao cấp dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái áo hero team 4 món đồ không thể thiếu trong mùa hè này nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt như thế này nữa bạn ạ à. đó chính là chỉ có mình với siro bị lắc thôi còn Kairon là sẽ không bị lắc nha bởi vì á là Kairon là một người rất ít sinh tồn cho nên đó là Kairon đã được gọi là một cái quyền trợ giúp là sẽ không bị lắc nha chỉ có mỗi mình mình mình với siro bị lắc thôi đó thật ra ý của phong á là nó ngắn gọn là gà anh em ờ đúng rồi Kairon gà thì mình luôn mình công nhận là mình gà luôn rồi mình đâu có cần cố gắng tỏ ra hay ho đâu đúng không ok ok rồi vậy thì bây giờ trong vòng một tiếng đồng hồ để cùng xem coi mình với lại Kairon và Siro ai sẽ là người kiếm được nhiều kim cương nhất nha các bạn nha còn bây giờ thì let's chúng ta cùng go. nhau bắt đầu vào video nào let's go rồi ok bạn ơi thì <laughs> bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft siêu lắc nha các bạn để <laughs> mình xem coi nó sẽ lắc như thế nào đây đây, à, ờ, tính ra là mình lúc thì nó thì nó sẽ lắc và lúc thì nó nó sẽ không không lắc nha các bạn nha. Đấy, ok. Cái ron siro đã. Ừ, cái ron mượt thì kệ cái ron chứ. trời ơi, cái vậy là trời mình đấm Ôi ơi, con zombie. Ừ. Đó. <laughs> Hết mượt rồi đúng không? Hết mượt đúng không? À, thấy cái ron bị zombie đánh các bạn ơi. Ờ, đó bạn thấy không? Minecraft siêu lắc là tự nhiên đang đứng có zombie xuất hiện nha các bạn nha, hơi bị đáng sợ luôn á. Ủa, con heo à? Ôi, cái gì? Trời. Rồi tự nhiên em em đang đứng em đang đứng cái kế bên em ơi con zombie làm gì nhanh ôi con zombie quýnh nhanh quá ơi à. con zombie đuổi nhanh quá à. ừ, nè mấy bạn nhìn rồi nha đói không mình đang đứng im thì zombie giật một phát nó lao về chỗ mình các bạn ơi đáng sợ phải trường zombie biết tốc biến Oh my god, oh my god, mình sẽ đặt block mà leo lên trên cao Đặt block lên trên cao Cái game của anh nó đứng luôn rồi Rồi xong Siro left the game luôn Siro out game luôn <laughs> ok thôi cố anh rồi mày rap siêu lắc mà anh em đánh zombie nãy giờ chưa chết <laughs> trời ơi game mình mượt Ây! trời ơi no. mượt quá no no no, no. Rồi. rồi xong luôn trời ơi khổ ghê luôn các bạn ơi đang đứng tự cái mặt đất nó nổ một cái xong mình rơi xuống dưới luôn đúng là minecraft siêu lắc mà khổ ghê á trời ơi mình kiếm mình lấy đồ ăn không được luôn các bạn ơi mình đập đồ ăn 8 tiếng đồng hồ sau đồ ăn mới xuất hiện đâu rồi đồ ăn rồi rồi xong nó không xuất hiện luôn a a a you sure about ờ, uh, this challenge hả không anh <laughs> chơi đi anh ở đây đồ xuất hiện các bạn ơi tắm rồi xong rất game luôn ơi bây giờ không cần lép được game rồi hay quá rồi vì nó zero nè chứ bị nó zero nè rồi nãy các bạn thấy không mình vẫn gọi là rất là hiên ngang gọi là đi vòng vòng nè em bao em biết gì không gì anh hãy qua cao anh anh làm bể ba cục gỗ rồi 30 giây sau gỗ mới xuất hiện trong người anh ôi trời ơi em vậy rồi xong em vào trong game xong em bị rơi xuống dưới <laughs> xuống dưới lòng đất luôn ok ừ, em chưa gì là em thấy xung quanh em là zombie xuất hiện quá trời rồi ạ à. thôi em chạy đây Ông ơi em biết gì không Phong Nãy giờ anh chỉ dừng lại đúng một cái quy trình duy nhất thôi Bước một tìm gỗ, bước hai ao game, bước ba tìm lại Cái đó anh làm, bước làm lại nãy giờ à, Rồi sao trời ơi bao nhiêu đồ của mình mình kiếm bị con zombie giết cay thế Anh nghĩ là cay đâu có bị lắc đâu mà sao nó chết nhiều với em gì vậy em Đâu mới chết một mạng anh trai Thôi giờ em chạy ra ngoài biển cho nó an toàn rồi ở trong rừng sợ <laughs> Ok thôi à, Thật ra là Rô chưa không? có cơ hội Rô chưa có cơ hội luôn á mà Rô bị lép Không chạy ra ngoài biển an toàn còn anh chạy ra khỏi map để an toàn em à rồi xong em quýnh zombie không được rồi ôi trời, rồi rồi biết em đâu em đứng em quýnh con zombie từ nãy giờ nó không nó không nó không gì ta nó không bị gì hết mà tự nhiên dèo dèo dèo cái nó quýnh em mất còn còn đúng ba tim ê mình thấy là mấy con zombie này dù mình có chạy à! xa tới cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tìm được mình luôn á anh nghĩ là hãy để Kai kiếm kim cương đi rồi anh em mình trả tiền cho cho Kai uh, ờ, mua đồ shop hero nhỉ chưa chắc đâu rồi tại vì đó đây zombie nó cũng mạnh lắm anh ơi em cũng không có chơi lại đâu rồi có biết gì em đâu mấy con zombie á em đứng từ xa em nhìn nó nè xong dèo cái xuất hiện trước mặt em đó không nè trời ơi Ây da. Ui nó đánh đâu đó Chubby đánh đâu, đâu quá à. cực kỳ luôn á Mà mình quýnh không được nè Rồi xong còn một tim thôi chạy Ờ em ơi đóng gỗ rồi Holy moly Ê tính ra là tính ra là dù cái này có lắc hay không thì đất cũng sẽ hơi bị khó nha Zombie nhiều quá Từ nãy giờ em chỉ mới kiếm được gỗ Em mới chế được cây cúp Em chưa đào được cục đá nào Cái bụp cái em chết luôn rồi Ừ nãy giờ anh cũng vậy mà Đây các bạn có thể thấy là trên ờ, cái màn hình của mình nè không Các bạn thấy không Mộc nhãn và phong cận có một vạch này các bạn thấy không Lắc không Quá lắc luôn Minecraft siêu lắc mà các bạn Chỉ có mình Caron là 10 mượt thôi nha cay tự hào cay tự hào cay tự hào một mình tao mượt <laughs> mượt nhưng mà cũng khó phết đó nè Kairon ừ. gọi là người ta kem của Kairon là mượt nhất mà Kairon mà không gọi là kiếm được kim cương là Kairon bèo lắm luôn cay bây giờ là mình núp ở trong cây mình quýnh mấy con zombie luôn các bạn ơi zombie cầm cúp luôn kìa các bạn trời ơi trời toàn thế gì ok một con zombie đã bị xử trời ơi đập cục đá mà năm tiếng sao nó mới vỡ má ơi trời ơi em quýnh chết được một con zombie sau đó ba con siêu di còn ba sau đó là ba con zombie xuất hiện rồi <laughs> oh my god Trời ơi Tợ thế Ê Thế vậy Zombie biết leo cây Con zombie nó còn biết leo cây nữa rồi Nó mới vừa leo cây nó quýnh em trời ơi Trời ơi Thành tinh đó rồi Nè các bạn nhìn này nha Mình mới vừa đập đồ ăn đúng không 8 tiếng đồng hồ sau đồ ăn xuất hiện nè Đói không Đói không Đồ ăn xuất hiện ghê chưa Ghê chưa ghê chưa Quá đỉnh luôn Bruh bây giờ á em nghĩ rằng là bây giờ chúng ta nên đổi luật chơi như thế này đâu ạ à. là hàng nào kiếm được kim cương đầu tiên đi chứ không cần kiếm kim cương nhiều nhất đâu kiểu này không cần kiếm được nhiều kim cương đâu ờ đúng rồi đó bạn ạ à. trời trời ơi ơi giúp tôi rồi xong tôi lại mất đồ thêm một lần nữa hình nó sẽ khó theo, theo từng cấp độ ờ, hay sao á ơi ơi zombie này hình như là nó dí đến nào mà nó đánh đánh đánh chết mình nó mới ngưng dí đúng rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó đúng rồi đó nó đánh đến khi nào mình chết thì thôi á zombie này ghê lắm trời ơi minecraft siêu lắc các bạn ơi mình đào đất mình 8 tiếng đồng hồ sau đất nó mới mở cay à anh em đang trông chờ vợ em đó bây giờ em thắng mọi người cũng vui lắm cay à đúng rồi thôi tôi không cần <laughs> tôi không cần thắng đâu <laughs> tôi chỉ cần muốn thoát khỏi thế giới này thôi thế giới này nó kinh thế giới bị nguyền rủa đúng rồi thế giới bị nguyền rủa mà ôi mình mình đã bỏ ơi mình đã bỏ khá sang zombie rồi nhưng mình tóc biến tới chỗ mình what the hell rồi nó chơi tóc biến mà zombie biết tóc biến zombie nè hồi nãy giờ mình thấy mày dưới à, tao hơi nhiều sao từ nãy giờ thấy anh em chỉ có la la mà la ơi giờ là em chỉ cần kiếm được sắt thôi là em hy vọng là em sẽ kiếm được kim cương rồi ạ à. ừ ừ anh, à, anh à, cũng vậy anh à, cũng anh anh đâu đang hy vọng anh sẽ kiếm được sắt rồi nè một con zombie xuất hiện kế bên mình mà nó cặp mía chỗ mình ê mất mình cái máu luôn yeah yeah làm được đồ à, đá rồi yeah yeah yeah yeah ê cay cay không lắc mà sao giờ cái mới làm được đồ đá cay gì kỳ vậy nãy em chết hai lần anh trai toàn bị zombie đánh xuất đánh, đánh bất ngờ từ phía sau mà ô oh. đồ của mình lum lum lum lum lum rồi xong các em trời cận let the game Woo. Wow. ê ê mọi người mọi người tính ra hồi nãy mình tự nhiên cái không mình vô lại game cái mình thấy mình đứng kế bên cục kim cương luôn mọi người ôi trời ơi ui vậy tôi biết đây nè nè ba zombie đứng im nè bụp cái dịch nó dịch chuyển ở chỗ mình nè đây đây đó đó đó đó thấy không đó đó đó ông ơi không sao anh em nói thiệt đi mạng em bao nhiêu tiền một tháng em hả à, mạng em mấy trăm ngàn gần cả triệu bạc tháng với ba đây <laughs> Ê, cho mạng em với mạng anh thằng nào cũng gần triệu bạc em mà sao không đổi nổi cái mạng con trai vậy không anh chỉ có hai anh em mình lắc thôi còn cái đó là không lắc vậy cái gì vậy trời ơi này em... rồi trời ơi tôi đang rồi tôi đang đứng ở trên cao tiện zombie bập bập bập cái tôi rơi xuống dưới luôn bạn ơi xong tôi chết queo luôn rồi cay kiếm được sắc rồi cay kiếm được sắt rồi cay mọi người yên tâm mình sẽ là niềm hy vọng của mọi người <laughs> cố lên cố lên <laughs> mình à, sẽ niềm hy vọng là... này cái niềm hy vọng này hơi lâu nha cái niềm hy vọng này hơi lâu nha tính ngày dạ, nãy giờ mới có 16 phút trôi qua thôi đấy mà bình tĩnh thôi tôi quyết định là tôi sẽ không lụm lại đầu của tôi nữa bạn ạ à. và tôi phải sẽ chạy đi với bạn ơi tôi chạy đi tôi kiếm một nơi nào đó để tôi gọi là có thể kiếm được được những cái đồ mới đó chạy thoát khỏi những con zombie này các bạn ạ à. nhưng mà mấy con zombie này nó cứ dịch chuyển nhiều khi mình đi đến đâu dịch chuyển đến đó là xong luôn rồi à, đến đâu rồi rồi chùm chùm sinh tồn của hello team đã gọi là làm đến đâu rồi anh kiếm được sắt kiếm được hang rồi bây giờ anh vô anh kiếm kim cương thôi ủa anh cưới anh cưới ủa lên rồi Trời nó lắc qua bên Byron đã bị giết bởi thay ma Oh my god Bây giờ tôi đang trong hang và tôi đang rất là sợ zombie nó xuất hiện trước mặt mình anh em ạ à. Ê khoan Hình như zombie nó xuất hiện theo vòng á mọi người À đúng rồi Tại vì nó xuất hiện không trước Xong rồi xuất hiện cai Xong mới xuất hiện qua chỗ anh Vậy bây giờ như thế này đi Nó xuất hiện ở chỗ nào thì người đó báo đi Cho hai người kia biết Để hai người kia tranh thủ đi kiếm kim cương Thật ra không cần báo đâu Em nghe tiếng la là hiểu rồi Ờ <laughs> vậy là có nghĩa là Kairon đây, đây, Kairon mới đây, là đây đây đây đây đây đây nó mới xuất hiện trước mặt mình luôn nè đây đây đây mới xuất hiện trước mặt mình luôn nè Ok vậy thì giờ anh em an toàn đó anh em đi kiếm kim cương nhanh đi anh em ơi Ê ông zombie này xuất hiện mình cho anh này nha Zombie xuất hiện mình cho anh này nha Em là bây giờ em đang đào xuống tầng 11 à, Để em kiếm kim cương nhanh luôn Ok bạn Cầm ơi thì khi mà bọn mình ở dưới hang á Để tránh trường hợp là bạn sẽ không thấy được gì Thì bọn mình xin phép bọn mình sẽ Gọi là chỉnh cho bọn mình được gọi là nhìn trong bóng tối nha Để các bạn có thể nhìn thấy được trong bóng tối nha Để cho các bạn có thể dễ xem video hơn Chứ không thôi là các bạn sẽ thấy tối thui luôn Các bạn sẽ không thấy gì luôn á à! Chết bởi cây berry bạn à Cây đó Cây đó Cái này chết bởi cây berry Cây đó khỏi chấm cây Cây đó Đang, cây đó đang bắt cua, đang bắt cua Đang bắt cua dướng vô cây để chết luôn Cây ờ, <laughs> từ nãy giờ thấy cây chỉnh thành sáng tạo hơi nhiều á. Không có không có mình mới chết, mình mới chết mình hồi sinh á hồi sinh sao tự nhiên ôi chết hồi sinh sao tự nhiên vậy sáng tạo ta ôi trời ơi đâu đâu nè mình đâu có chùm nào đâu rồi không biết cái chùm à! nào trời ơi có như bên liền trên đầu luôn không là trời thôi xong rồi thôi xong rồi niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng đã bị dập tắt rồi các bạn ơi ui rồi xong tôi đào ngoài biển luôn rồi à đây tôi thấy bạn rồi ủa gì vậy ôi con con mắt tuột phát sáng nó quýnh được mình hả anh em có đâu con mèo mà canada không không biết không biết rồi sắt đây rồi Đấy tôi thấy sắt rồi nha Tôi thấy sắt rồi nha Đào đi đào đi đào đi Bây giờ chỉ cần anh em thắng thôi Tôi thắng hay không không quan trọng <laughs> Đúng rồi Thôi tôi quyết định là tôi anh em thắng là được nha Tôi quyết định tôi bỏ tiền ra cho anh em Để anh em mua đồ shop hero nha <laughs> Tôi chỉ cần, tôi cần thoát khỏi cái thế giới bị nguyền rủa đây thôi là được rồi Dạ kiếm được sắt rồi bạn ơi Ê Zombie nó con zombie nó xuống cái tận biển để quýnh hình luôn bạn ơi ôi đâu ơi. Hami à, ơi, Hami, Hami Tôi chỉ cần ba cục sắt thôi, cho tôi ba cục sắt đi, làm ơn đi mà Ủa sao mình tới hình như mình mười mấy bị có đem mình đang bị mười mấy con zombie dí luôn các mọi người oh, no. <laughs> Gì vậy trời Ok, mình, mình nãy đã giờ được cục sắt rồi chạy rồi, bây giờ mình phải gọi là chơi nữa luôn mới được Nãy giờ nó nghĩ mình dễ ăn hiếp bạn không Chứ nãy giờ có mình mày không lắc cái mày tự nhiên mày chạy Mày nè, mày nè, giết từng đàn luôn hay quá, đúng rồi Kairon ơi Dùng mình lên, chiến đấu với zombie đi yeah. Mình đang đấm nó nè bạn ơi Rồi xong, mình chỉ cần sạch rồi đó Hay quá ai da rồi đây da rồi đây da rồi đó ai da rồi đó không mình đang mình đang đánh á tự nhiên cái nó nổ bạn à tự nhiên cái nó bị nổ mình sẽ làm cho mình một uh... À, oh. ui ở dưới đây không có kim cương rồi oh no oh no mình sắp không thở được rồi ui mình kiếm được cái uh, cái cái cái khu mà bó hoang nè mọi người oh no oh no tôi No! <laughs> Lần đầu tiên mà thi đấu mong đối thủ của mình chiến thắng các bạn ạ à. Ôi trời ơi Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Hiện tại là bây giờ mình đang ở tầng âm 6 mọi người ạ à. Ôi bây giờ mình biết là trong Minecraft bây giờ là nó không ở tầng 11, tầng 15 nữa Bây giờ nó cho đến tầng âm luôn rồi các bạn ơi Bãi wow. cái chữ thật Siro nói mình mới biết <gasps> Oh my god, rồi em kiếm được kim cương rồi Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah my god tôi đã kiếm được kim cương sau gọi là hai tiếng đồng hồ chơi game vâng vâng vâng kêu hết được kim cương rồi các bạn ơi vào đi trời ơi vậy là mình là người giành chiến thắng các bạn ơi thôi tôi sẽ thoát khỏi cái thế giới bị lời nguyền này thoát ra luôn đi trước khi con zombie nó xuất hiện bây giờ đào rồi đào rồi bây giờ nè bây giờ là coi như mình là người giành chiến thắng và mình sẽ được một cái vé mua đồ shop hero nha ok thôi mình thoát khỏi thế giới bị nguyền rủa rồi tạm biệt Ok các bạn ạ à, Hiện tại mình đang có mặt tại shop Hero Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mua hết shop Hero Bởi vì mình đã là người giành được chiến thắng trong cái mini game vừa rồi các bạn ạ à. Thì đây em sẽ thấy là đây Chỗ này có gói của dịch, gói của ờ, Ro, gói của mình, gói của Sam, gói của Kairon Gói của ờ, Ủa, có của mẹ mẹ ờ, đây Ủa, kỳ vậy? Gói của Simmy đâu? Hình như là gói của Simmy rồi là bán hết hàng các bạn ạ à. Simmy rồi là rất là được mấy bạn yêu thích rất là nhiều, mua rất là nhiều luôn Đây, có gói của Mimi với lại có của Camui nè Ui, mình nghĩ rằng là mình sẽ mua đầu tiên là con Creeper này các bạn ạ à. Bởi vì mình khá thích con này nhìn khá đẹp, chân trong phòng là ok luôn á Mình sẽ mua con này Ui, các bạn ơi, các bạn ở đây Đây Đây là thêm một con Creeper nữa Con này là cái gì đây ta? Cái này hình như là à, cái đèn ngủ à cái này là cái đèn ngủ nó hay mở lên để ngủ ui mình nghe tiếng nó nổ mà các bạn có nghe được chứ mình nghe tiếng tiếng nó nổ nha rồi ok thì bây giờ mình sẽ lấy thêm con này nha các bạn nha rồi lấy thêm con này nè là hai con ripper nè ừ, để thêm coi mình là mình được quyền mua hết cái shop hero luôn á nhưng mà mình thấy có bài món mình không thích có bài món mình thích cho nên là bây giờ mình sẽ wow con nhện con nhện các bạn ơi ôi con này mà mua nhét sammy là hợp lý luôn mình sẽ đã mua <laughs> mình, mình sẽ mua con này để mình gọi là hù sammy đấy mua con nhện nữa nha ôi hôm nay đâu shop mình mua thêm hai cái tượng mô hình đẹp quá ta một cái mô hình xanh lá cây một cái mô hình màu xanh dương thì hai hai mô hình này đây là mô hình à, gọi là mô hình gọi là người à, lùn của gọi là minecraft mọi người heo ủa mình gì lâu lắm rồi đi nhé minecraft sắp cập nhật con nhân vật người lùn các bạn chỉ <laughs> có nhân vật này các bạn nha được rồi ơi ừ, ở đây còn nhiều quá lại là creeper tôi không hiểu sao tôi rất là mê rapper mọi người ạ à. bất cứ gì trong shop mình mà có hình rapper chắc mình mua hết quá luôn bạn ơi hình rapper không à hơi khó nghĩ quá nói chung bây giờ lấy hết đi để tính tiền nói chung là cai với đôi trả tiền cho mình mà đúng không bạn ok gom hết này gom hết cho bạn nha à, à, sao đi vô cơ phụ không ấy lấy lấy hết cái gói này cái áo được kiểu không nha lấy hết lấy hết lấy hết luôn bạn ơi lấy hết luôn ôi trời ơi. Ờ, hello team, hello team